1 giờ 8 phút ngày 22 tháng 5 năm 2021, hai người phụ nữ chở nhau trên xe máy dừng trước nhà số C9, xuyệt 49A, lại Hùng Cường, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Người phụ nữ ngồi phía sau xe bước xuống, cầm theo một túi sách lớn. Theo chỉ dẫn của người cầm lái, chị ta mang chiếc túi băng lên vỉa hè rồi đặt ở một bãi đất trống. Lúc đi cũng nhanh như lúc đến, chị ta nhanh chóng leo lên xe máy rồi rời đi. Chiếc xe máy phóng vụt đi trong màn đêm, cả hai người phụ nữ tàn nhẫn chẳng thèm ngoái lại nhìn, dù trong chiếc túi ấy đựng một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn. Bé trai tội nghiệp đã nằm ở đó suốt hơn 3 giờ đồng hồ trong đêm lạnh lẽo và khóc thảm thiết. Và ân nhân của cháu bé đã xuất hiện. Hơn 4 giờ sáng, ông Văn Đình Dương 48 tuổi đi tập thể dục ngang qua nơi cháu bé bị bỏ rơi. Dù đã đi qua rồi nhưng có lẽ nghe tiếng khóc của trẻ con thấy trong lòng không yên, ông Dương quay lại và phát hiện cháu bé sơ sinh tội nghiệp. Ông rút điện thoại gọi khắp nơi nhờ giúp đỡ. Ông Dương đã bỏ giờ buổi tập thể dục của mình mà ở lại với cháu bé. Ít phút sau, một người đàn ông đi xe đạp qua, ông Dương vẫy lại nhờ giúp đỡ. Hàng gì nãy ngang không không, anh ra tới chỗ Tao mới tỉ nó có thử có mở cửa có có người lót. Đến không? Mà trái ờ, nó vẻ mới số xính mà. Ờ, ờ. Chắc cửa cửa mở ngay á. Trạm xá chưa mở cửa. Có trạm xá đặng mà chưa mở cửa. Anh cũng đi tới trong cái đường mở cửa chứ. Chưa, chưa nãy tôi bây giờ mà tới đó tôi quẹo nè. Tôi bị bông rồi như Ờ, ờ. Người đàn ông lớn tuổi tiếp tục đạp xe, nhưng ông Dương thì không, ông vẫn ở lại với cháu bé. Cứ thấy có ai tập thể dục ngang qua là ông lại vẫy tay nhờ hỗ trợ. Ông Dương đã đứng với bé trai khoảng 20 phút cho đến hơn 4 giờ 30 phút. Một phụ nữ xuất hiện và hỗ trợ ông đưa cháu bé vào trạm y tế gần đó kiểm tra sức khỏe, cắt dây rốn cho bé. Ngày 22 tháng 5 năm 2021, phóng viên báo Thanh niên đã đến hiện trường. Khu vực cháu bé bị bỏ rơi là một bãi đất trống, xung quanh là nhà dân. Trao đổi với báo Thanh niên, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B xác nhận có vụ việc bé trai bỏ bên đường được người dân phát hiện. Theo vị lãnh đạo này, bé trai nặng 3,2 kg hiện đang được chăm sóc sức khỏe tại trạm y tế xã, sức khỏe ổn định. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã sẽ làm các thủ tục đăng tìm người nhà cho bé. Chiều ngày 22 tháng 5, bé trai sẽ được chuyển về Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp để được chăm sóc.